vong à ơi tiếng thơ lay động đất trời lặn lội lặn lội thân cò, đâm đia đâm đia cánh vạc gian nan ôi một kiếp người mẹ nằm du vong à ơi cho con lớn lên thành người cho con vui đời nhân thế đất trời mưa nắng đầy vơi mà đất trời mưa nắng đụng đất trời lặn lội lặn lội thân cỏ đâm đìa đâm đìa cánh vạc gian nan ôi một kiếp người mẹ nằm du vong à ơi chúa trời mưa nắng đầy vơi mà đất trời mưa nắng đầy vơi à ơi du giấc về quê mẹ tuổi thơ sống xưa ôm mơ